Thì nếu như mà khối đại diện H được phân chia thành các khối nhỏ khác nhau H1, H2, H3 thì khi đó thể tích của khối H sẽ bằng tổng thể tích của các khối còn lại cộng nhau. V của H sẽ bằng V của H1 cộng với H2 cộng với H3 cộng đến với HN. À, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào ví dụ số 1. Ví dụ số 1, thể tích của khối có 4 mặt tam giác cân bằng nhau và 5 mặt hình chữ nhật với kích thước như hình vẽ đó đây bài toán cho cái khối hộp như này một khối như này ví dụ số 1 thể tích của khối có bốn mặt tam giác cân bằng nhau và năm mặt là hình chữ nhật với kích thước được cho như hình vẽ đó khối này ở dưới đó là khối hộp chữ nhật ở phần trên đó là khối chóp đấy đáy là hình vuông đấy, để tính thể tích của khối thì ta sẽ tính tổng thể tích của hai khối khối dưới là bằng v của hình hộp chữ nhật bằng khối hộp chữ nhật hộp chữ nhật nhá hộp chữ nhật cộng với v hai là v của của chóp rồi từ đó tìm được v này v của khối hộp chữ nhật thì ta có ba kích thước rồi dài nhân rộng nhân cao đúng không? Bằng 6 này nhân 6 và cao bằng 3. Cộng V của khối chóp. V của khối chóp sẽ bằng 1 phần 3 dưới đáy nhân chiều cao. Đáy là hình vuông vì có cạnh này bằng 6, cái này cũng bằng 6. Như vậy bằng 6 nhân 6. Đây là diện tích của đáy. Chiều cao bài toán cho bằng 6. Đó. 6 6 3 6 3 6 nhân 3 108 mà chỗ này 72 108 cộng 72 bằng 180 mét khối. Như vậy ở ví dụ số 1 chúng ta sẽ chọn đáp án A.